Hỡi em mà đỏ môi hồng cho anh mừng đất ăn trong vụ hoai Nắng che tay ướt ra đồng mồ hôi còn ướt má hồng chưa phai Bằng chân năm ngón xinh ngoan xinh. Em đi trong nắng chang chang xinh. Anh trông sao thấy hoang mang gì thương em nhất trong cái đám trai lạc Đừng tìm đâu xa em đây dần chưa có người yêu Vài chục năm nay chưa ai hỏi thăm đôi lời Sống chân làng bao you 哈 <laughs> She's a boy.